Đây, đường à, vào dự án The Tropical Cana Đường à, này rất là rộng, đường bê tông 6 à, mét Bên rìa rừng thông luôn nha mọi người Đây, rừng thông cực kỳ mát luôn Hiện tại thì nhiệt độ nó tầm khoảng 25 độ C thôi Lúc thời điểm này là 1 giờ chiều 1 giờ trưa nhiệt độ 25 độ C à, trước mặt là quán cà phê quán cà phê này thì mới đặt tạm những cái à, dù và những cái bộ bàn ghế để ngồi thôi mà cũng rất là đẹp đây là những à, căn nhà được thiết kế rất là tuyệt vời tại à, The Tropical Cana Bảo Lâm ở đây thì à, được trồng rất nhiều loài à, cây cảnh nhiều loài hoa đầy đủ à, màu sắc Đây, vườn hồng ở trong đợt The Tropical Cana Đây, vườn hồng Và những cây ăn trái như là cây bưởi, cây quýt Ở đất trong Bảo Lâm này thì ờ, có 95 căn nhà như thế này. Có 95 căn nhà nha mọi người. À 97 căn nhà. Cùng một ờ, kiểu thiết kế này. Rất là đồng bộ. Sau này thì ờ, lúc mà cái dự án hoàn thiện á thì đây sẽ là một cái điểm sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch tới để nghỉ dưỡng check in đây bây giờ thì uh, tôi sẽ mời mọi người uh, đi vào tham quan một vòng xung quanh căn nhà đây những cái hàng cây có cái lối đi ở trong vườn luôn đây bây giờ mình sẽ vào tham quan thực tế căn nhà à, trước mắt thì mình đi tham quan cái ờ, vườn rau ờ, sạch ở trong nhà đi Đây, những cái vườn rau này thì ờ, mới trồng lúc gần Tết Nguyên đán thôi ở khoảng cách đây 20 ngày thôi đó rau bắp số rau cải xanh đây bây giờ thì tôi sẽ à, dẫn à, mọi người cùng vào à, tham quan chi tiết bên trong căn nhà đây là căn nhà của The Tropical Can Han mọi người đây là căn à, bếp này đây bếp được à, làm à, thiết kế là gỗ sồi đó gỗ sồi rồi bếp phòng ngoài đây là cả cái kề để à, đồ à, bếp đây là toilet à, chung căn nhà này thì có hai toilet một toilet bên ngoài dùng chung và một toilet bên trong phòng ngủ của gia chủ ở ờ, căn nhà này thì có một cái cửa lấy sáng cực kỳ không rồi lại sang đây cái uh, diện tích của nó phải hơn 4 mét vuông cực kỳ rộng dạ. lúc mà mình ờ, ngồi trong nhà mình ra ngoài thì ờ, cực kỳ sáng. nếu mà nhìn như này thì ờ, không biết ở đây là có một cái cửa kính lớn luôn đây bây giờ thì mình sẽ vào trong phòng ngủ này đây, phòng ngủ cho mọi người tham quan này đây cái này là cái uh, tủ tức là giải thương để bỏ đồ dùng trong uh, phòng ngủ cho gia chủ đây một bức tranh rất đẹp tủ để à, quần áo bàn trang điểm đây là toilet bên trong phòng ngủ đây thiết bị bên trong toilet thì ờ, đầy đủ vòi hoa sen rồi ờ, máy ờ, nước nóng toilet bồn rửa tay kiếng đây là bên ngoài phòng khách có bộ bàn ghế rồi tivi đó Dạ, cái này là lối dạ, ra cửa chính của căn nhà bây giờ thì uh, mình sẽ đi lên trên uh, ban công à, ban công là nơi mà một cái thiết kế có thể nói rất là đặc biệt ở cái làng sinh thái The Tropicana này đây là vị trí mà chúng ta sẽ lên đó và thưởng thức những tách uh, cà phê hoặc những tách trà vào lúc uh, buổi sáng sáng sớm hoặc là lên và ngồi uh, thưởng thức trà cà phê để uh, ngắm ánh hoàng hôn vào uh, buổi chiều đây trước mắt uh, quý khách là rừng thông buổi chiều thì sẽ có những cái ánh mặt trời ở phía sau ờ, răng thông này đây là một cái ờ, bộ bàn ghế này đây bộ bàn ghế để chúng ta ngồi ở trên này có thể ngồi được 6 ờ, đến 8 người có thể ngồi để cà phê trà đào hoặc đọc sách hoặc cũng có thể ngồi nhau nữa à, phía trước này là những cái vườn cây ăn trái những cái vườn trên trái này thì có tuổi thọ từ 4 ờ, đến 5 năm những cái bưởi cây quýt Đó. đây là đường xuống từ trên ban công xuống đây tôi sẽ đi một vòng rồi thôi quay cái ờ, vườn ờ, xung quanh nhà còn nhà thì cố định là từ ờ, đây, vườn rau xung quanh nhà